Chào các bạn, thì hiện tại Giang đang ở à, ngay nhà mẫu An Gia Gallery Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ cái sa bàn của dự án Westgate cho một số anh chị khách hàng tham quan dự án các bạn nhé Mời các bạn cùng à, di chuyển qua phía sa bàn để mình coi cái buổi chia sẻ của Giang nhé Thì à, đây là khu vực sa bàn của dự án Westgate nè mọi người mọi người tập trung vô cái sao bàn giúp với em ha chào mọi người thì à, đây là khu vực sao bàn Westgate thì đây là một số anh chị khách hàng à, tham quan dự án mình à, di chuyển vô đây đi anh vô đây nè mình phải có hình ảnh mọi người tham quan sao bàn tí xíu ha mình ngó ngó một vòng ha thì à, đây là cái khu vực uh, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh đây là cái công viên 2 hecta nó hiện hữu sẵn rồi mọi người mọi người có đến Bình Chánh lần nào chưa có, có, có đến Bình Chánh có anh, anh, à. biết. anh biết công viên này phải không ban. đối quyền ủy ban luôn anh ở đây là ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân nằm ở khu này luôn thì uh, cái cái vị trí đất của chúng ta cũng giống như cái đường Nguyễn Huệ vậy đó cái đường Tân Túc này giống như cái đường Nguyễn Huệ ở trung tâm quận nhất vậy nè thì cái đường Nguyễn Huệ thì nó có quỹ ban thành phố quỹ ban thành phố luôn thì cái đất đó đang gọi là đất vàng một mét vuông đất tại cái đường Nguyễn Huệ đó hiện nay là định giá là 1 tỷ đồng một mét vuông nha mọi người gọi là nhà tại trung tâm hành chính 1 tỷ đồng một mét vuông trung tâm quận nhất thì cái dự án của chúng ta nằm trong cái quỹ đất của trung tâm hành chính luôn gọi là nằm trong quỹ đất của trung tâm hành chính quỹ đất trung tâm hành chính thì tất cả là cơ quan nhà nước và ở phía bên này là bệnh viện còn lại cái cái đây này là nhà thôi còn những cái nhà những cái nhà ở xung quanh là không phải là quỹ đất của trung tâm hành chính là phía bên ngoài thì cái sản phẩm này rất là giá trị cho những nhà đầu tư và những người mua ở luôn bước một bước bước một bước chân xuống cái là ngay công viên đây là công viên ngoại khu ngoại khu nhưng thực tế nó, <laughs> nó nằm sát bên giống như là Vinhome vậy đó mọi người giống như gọi là cái công viên ở dưới mé sông nó gọi là nội khu của nó nhưng mà thực tế cái này ngoại khu nhưng mà nó giống như nội khu thôi không khác gì nhau hết trơn á rồi bên cạnh bên cạnh đó nó có công viên nội khu ở trong này nè là 1.9 hecta thì à, tổng diện tích công viên của nội khu và ngoại khu của chúng ta là 3.9 hecta cực kỳ là lớn ha rồi ở đây là những cái cơ quan của nhà nước thì mọi người sau này sở hữu căn hộ ở đây á thì mình muốn làm những cái giấy tờ đó mình bước xuống mình làm nó rất là tiện giả sử ông nó kêu đợi tiếng hồ vậy tôi về nhà tôi nằm ngủ tiếng hồ tôi quay lại còn giống như ngày xưa mình biết đi làm giấy tờ nhà nước mà nó hơi chậm trễ ha rồi ở à, phía trong này nó có công an có khu vực của công an à, công an công an huyện ở đây công an của huyện luôn á là khu vực trong đây thì nó đảm bảo cái tính an ninh ha ở đây thì giống như ai có thứ nhất là nó khu nó cũng là khép kín á vô đây nó rất khó nghĩa là ở bên ngoài thì được bên ngoài có những shop house nè có bảo vệ bảo vệ đầy đủ em bảo vệ là đến từ cái thương hiệu quản lý là Hoshio của Nhật Bản á Hoshio là bên kia cái bên đó đâu không có chốt bảo vệ thì ừ. ngoài vô cũng được có bảo vệ em thì Hoshio là một cái đơn vị đến từ Nhật Bản là hiện nay là cứ như trước giờ là Hoshio chưa có quản lý tại Việt Nam một cái uh, chung cư nào nhưng mà từ khi hợp tác với chủ đầu tư An Gia là An Gia mời từ Nhật về luôn và họ có cổ phần trong ờ, chủ đầu tư An Gia và hiện nay họ đang quản lý một cái tòa nhà phía sau này nè một tí Giang sẽ mời mọi người đi tham quan cái chất lượng của sản phẩm của An Gia cái này là An Gia phía sau đó là cái dự án đó là River Panorama là cái dự án đầu tiên mà Hosea quản lý và tất cả cư dân rất là hài lòng luôn mọi người tin rằng một cái điều một cái thùng gác á không có một vết vết bẩn luôn mọi người thư đi thiên viết nè họ, họ vệ sinh tới nỗi mọi người có thể là không ngại vấn đề gọi là cầm vô cái thùng rác một số anh chị nghĩ nhiều khi cũng ngại cầm cái thùng rác dở lên nhưng mà thùng rác rất sạch và thùng ở trong cái cái cái phòng vệ sinh là họ xịt nước hoa luôn á <laughs> thì cái này là sự thật chăm chút nghĩa là cái đơn vị quản lý này cực kỳ là hay bởi vì sau này ai mà mua cái cái nhà tại Westgate rồi á là rất là sẽ happy về cái cách quản lý vận hành cái tòa nhà này thì cái việc mà quản lý vận hành rất là quan trọng cho một tòa nhà nó thứ nhất an ninh rồi vệ sinh các kiểu rồi à, trong cái à, dự án River Panorama của An Gia Ho sơ quản lý á, thì dưới cái hồ nước của mọi người một chiếc lá rơi người ta cũng vớt nữa rơi xuống là vớt rơi xuống là vớt <laughs> nhìn xuống dưới là không thấy miếng lá rơi nào lá nào nó chìm xuống dưới cho trơn là vừa rơi xuống là người ta vớt lên rồi thì nó quản lý gì quá rất quá tệ không đó có nghĩa là cái an ninh ở trong là tốt rồi an ninh bên ngoài cũng tốt nữa rồi chẳng những vậy bên kế bên đây nè khu vực bên này nè nó có cơ quan gọi là cái trung tâm phòng cháy chữa cháy chỉ cần bên đây chỉ cần bên đây mà có cái gì đó là bên đây chỉ cần lấy cái giò xịt lên thôi xịt ngược lên cái là trúng rồi <laughs> nói thì nói vui như vậy nhưng mà thực tế nó rất là gần <laughs> rồi ở đây nó có cái huyện đoàn nhà thiếu nhi nữa nó sau này con cái muốn đi huyện đoàn chơi thì khỏi phải đi xa là bước xuống cái là, là, là tới bên cái huyện đoàn nhà thiếu nhi rồi quá tuyệt vời luôn rồi à, kế bên này cũng gần bên này nữa hiện nay thì nó chưa tương lai hết hiện tại hiện hữu là có rồi chỉ có cái này là tương lai là thôi có nghĩa là nhà trẻ là có hết trường mẫu giáo là trung tâm giáo dục thường xuyên là có luôn rồi rồi từ trường mẫu giáo đến trường trung học phổ thông cũng sát bên luôn nhưng mà hiện nay nó chưa có thông ở trong cái đường nội bộ này dạ ở đây là bệnh viện huyện Bình Chánh có sát bên luôn rồi á rồi um, gọi là gọi là hiện nay thì trường tiểu học với um, trung học phổ thông thì nó chưa có thông đi bộ thì được nhưng đi xe máy thì nó hơi bất tiện tí phải đi vòng cái đánh cái đường trên đó nó đi vòng qua nó gọi là trường cụm trường Tân Túc rồi từ uh, từ trường cấp 1 đến trường cấp 3 nằm một cụm luôn đi chỉ mất 5 phút thôi còn nếu đi bộ thì các em tại vì Giang Giang đi á, Giang thấy một số học sinh á, họ vẫn đi bộ bình thường không bị ảnh hưởng gì hết trơn họ vẫn đi bộ mấy học sinh vẫn đi bộ di chuyển qua trong cái đường đường nội bộ này nè mọi người đó nếu mà ai tham quan thì có thể một tí đi tham quan với gian luôn cũng được rồi bút bán dự án này thứ nhất phí nhanh ha rồi bây giờ, bây giờ nó còn lóc nào hiện nay á thì à, nói chung ba lốc này vẫn còn căng và những cái căn trên ba lốc này là những cái chính sách cực kỳ là tốt luôn thanh toán chỉ 15% nhận nhà đối với căn ba phòng ngủ chỉ 15% nhận nhà thôi anh có nghĩa là anh thanh toán một lần rồi tới lúc nhận nhà luôn không thanh toán gì khoản gì nữa hết trơn á ai nhà đầu tư là thanh toán vô đây là chắc chắn lời luôn quá nhẹ nhàng cực kỳ nhẹ luôn không cái đột không phải suy nghĩ cái vấn đề gì nữa hết hiện nay á thì à, giá thì chủ tư chưa công bố thì à, tới cái ngày gọi là gần gần ra giá đó thì khoảng từ 38 đến 40 triệu một mét vuông anh rất tốt ha ngay trung tâm hành chính mà cái giá này là cực kỳ tốt luôn đúng rồi em thấy đúng không từ từ vị trí của mình á, đi qua Phú Nhân rất là thuận tiện cái đường cao tốc nè, đường dẫn vô cao tốc cái này đường dẫn vô cao tốc chứ chưa chưa là đường cao tốc đường dẫn vô cao tốc nên nó di xe máy di chuyển vẫn được bình thường thì từ đây qua tới cái cái cái cầu vượt mà Nguyễn Nhân Linh á cái góc Nguyễn Linh với quốc lộ A đó là chỉ có 2 phút thôi từ đây Nguyễn Linh 2 phút thì có đầu đường Nguyễn Nhân Linh thì mình ở đây là cũng gần cuối đường Nguyễn Nhân Linh nè thì đi đường nó rất là thuận tiện thứ nhất là à, đường nó nó tới mười mấy làng đường lận tha hồ mọi người chạy luôn nhưng mà khi chạy cái đường này nên cẩn thận là chạy làng xe máy đừng chạy làng làng ngoài là <laughs> sẽ bị giao thông nó dịnh ha nhưng mà đó giờ gian chạy chưa bao giờ bị bắt hết trơn á à, Nguyễn Hữu Chí anh Nguyễn Hữu Chí thì um, ở chỗ dự án mình á cái cổng chính của trung tâm hành chính ở đây nó có hai cổng hai cái cổng cổng này là cổng chính trung tâm hành chính huyện bình chánh còn cổng này là cổng phụ nó có hai cái cổng cổng lớn này nằm bên đây nó là đất của mình là đất hành chính rất là ngon luôn có diện công viên sở hữu công viên cực kỳ là đẹp luôn mọi người mà xuống đó là thật sự thứ nhất là môi môi môi trường sống là môi trường sống là giang nói là rất là trong lành luôn nha mọi người xung quanh là chỉ có thằng này là cao tầng thôi cái quy hoạch á chỉ con này cao tầng rồi xung em cũng biết rồi đó qua mình vòng để cho ừ, mình di chuyển qua đây tí xíu thôi mọi người rồi cái mặt này là bệnh viện hiện hữu luôn nè ở đây là bệnh viện hiện hữu nha mọi người bệnh viện hiện hữu luôn thì những cái mặt ngoài là những cái shop house những ngoài shop house một tí giang sẽ chia sẻ cái mặt cắt đó cho mọi người dễ hình dung rồi bây giờ Giang chia sẻ mặt cắt đi để cho mọi người dễ hình dung nha, Mình di chuyển qua phía mặt cắt đi. Qua đây nè. Ừ. Đây là mặt cắt nè mọi người. Ở đây thì chủ đầu tư họ hướng tới tiện ích cho cho cư dân rất là nhiều luôn. Là thứ nhất là cái công viên nội khu là 1.9 hecta mọi người thấy nè. Rồi ở đây có cái hồ bơi nè, hồ bơi 50 m là chuẩn Olympic luôn á chuẩn Olympic luôn thì ở đây là những cái những cái kênh đào ha rồi sau này một chiếc lá rơi một chiếc lá rơi là được Hosea dớt lên liền Hồi <laughs> này kênh đào là kênh giả thôi chứ đâu phải là kênh nhân tạo nhân tạo hồ bơi là chỉ đây thôi ừ. ừ. rồi hồ bơi này là hồ bơi trẻ em nè hồ bơi người lớn nè rồi những cái này là kênh đào nhân tạo để mà cho giống như là dạ, dạ. có thủy á thủy sinh khí á rồi mặt ngoài là những cái shop house nha mọi người tất cả shop house mặt ngoài hết thì ai mà đầu tư cái những cái shop house này chắc chắn là sinh lợi luôn nè nó cơ hội cho những nhà đầu tư rồi mặt trong á, là những căn à, kêu bằng những căn à, giống như những căn nhà phố vậy đó nó nằm tại vì nằm dưới tầng trệt một trệt một lầu thực tế nó giống nhà phố thôi đâu khác gì đâu nó nằm dưới mặt đất nhưng mà villa đúng không những villa. villa đó à, villa nó 50 năm 50 năm à, ừ. à 50 năm shop house là 50 năm à, à, còn những căn khối đế này là cũng 50 năm ha nó nói chính thức chưa nó nói chính thức chưa thực tế 50 năm là như vậy nè mọi người là có hợp đồng bán à, cái đây là cái hợp đồng cụ thể tất cả mọi thứ cái villa thì vẫn thông tin chủ tư chưa công bố ha cái câu chuyện bây giờ là chủ yếu sản phẩm của mình là căn hộ bởi villa số lượng nó có mấy chục căn thôi ừ. cho nên là nhiều khi là chỉ ù một cái thôi nên những cái bạn đã có khách cũ sẵn rồi ráp một cái là xong ừ. thì có những người nào mà phải đặt trước những người nào mà họ có những dòng sản phẩm khách hàng đấy thì họ ráp vào nó mới nhanh được ừ. còn ừ. bây giờ mình bắt đầu đi kiếm khách bây giờ là mọi người quan tâm căn hộ trước đi để mà bán hàng kiếm tiền ngay luôn nè tại vì đang chia sẻ đâu mọi người nắm thôi ha thì um, mọi người thấy là chủ đầu tư hướng tới cư dân họ không làm shop house bên trong tại vì shop house bên trong là người bên ngoài sẽ chạy vô mua được chứ không lẽ họ, họ làm bên trong rồi người ta bán cho cư dân không chính vì vậy họ làm bên ngoài không nè để mà vừa bán cư dân vừa bán bên ngoài luôn mọi người thấy vấn đề chủ đầu tư không họ tính rất là kỹ vấn đề đó rồi á ngoài những căn uh, shop house rồi những căn villa nằm ở dưới tầng trệt thì có luôn những căn tiện ích có nghĩa là chủ đầu tư họ dành những cái căn nằm ở góc này nè mọi người những cái trục này nè chỉ là cái trục bên đây đây là những căn tiện ích những căn tiện ích giống như phòng karaoke nè gặp chiếu phim rồi phòng sinh hoạt cộng đồng rồi à, nhà trẻ nhà gọi là sân chơi cho trẻ em trong nhà có sân chơi cho em trong nhà nằm phía này ha rồi à, à, bóng bàn bia các thứ rồi nói chung là mấy cái cái tiện ích tiện ích trong nhà là những cái căn như này thay vì chủ đầu tư họ bán họ lại dành riêng những căn này để mà làm tiện ích cho cư dân rồi chưa hết tiện ích nha lúc trước là lúc mà ban đầu công bố những cái tháp này á, là chưa có thông tin về cái tiện ích này đâu bây giờ khi mà mở ra nó có thêm tiện ích này nữa này mọi người mua cái tháp lần này mở cái tháp này cực kỳ sở hữu luôn cái tiện ích à, kêu bằng gì ta bóng à, sông quần vợt á tennis á tennis ở trên uh, tầng 3 nha tầng 1 tầng 2 tầng 3 sở hữu một không gian thoáng luôn có nghĩa là chỗ này là thoáng luôn nè từ đây là thoáng luôn gọi là view trời luôn á căn hộ này tính từ tầng 3 căn hộ tính từ tầng 3 đi lên đó thì không gian này chơi tennis thì gọi là sân tennis đầu tiên ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh là sau này mọi <laughs> những người khác là không cần phải di chuyển bên ngoài đó mình chơi tennis tại đây luôn rồi thì ở đây thì chủ đầu tư sẽ thiết kế những cái ờ, lối chạy bộ gọi là chạy bộ 800m ờ, 800m ờ, chạy xung quanh xung quanh xung quanh đây nè chạy bộ đi 800m mình chạy 10 vòng là chạy 8 km <laughs> đúng không? đúng không, mọi người một ngày chạy 8 km là vừa rồi đó rồi còn cũng ai thích chạy ở ngoài công viên hiện hữu này thì cứ ra đây chạy thôi đó còn ai thích chạy trong trong đây để tránh mưa gió giả sử không mưa thì ra đây mình chạy còn nếu mà mưa thì mình chạy trong đây nó có cái cái mái che nè nó mình chạy trong đây rồi á mỗi buổi sáng buổi chiều thì giống như là bây giờ bán căn này muốn ngắm những cái cô tắm như này thì cứ lên đây ngó xuống thôi rất là dễ luôn <laughs> ở đây nó có cái sân nướng BBQ bên ngoài cho mọi người bên phía bên này nè đâu bên này nè trong này khu đầy đủ hết luôn sân nướng BBQ nha rồi vườn thiền rồi nói chung là tiện ích là các kiểu ăn Gia mỗi lần ra một cái dự án mới là dường như là họ bổ sung thêm một cái tiện ích và cái điều đặc biệt khi mà sở hữu cái căn hộ tại đây á cái tầng hầm á mọi người là hai tầng hầm tầng hầm B1 là cực kỳ thoáng luôn tại sao Giang nói thoáng thứ nhất nó có hai lối vào lối vào bên đây và lối vào bên đây lối ra vào luôn cái điều thứ hai của cái tầng hầm chúng ta nó có một cái giếng nó có những cái giếng trời không phải một giếng trời mà là những giếng trời những trời đặt nè hình bán nguyệt với lại hình tròn nó nằm khu vực quanh quanh đây nè mọi người thấy nè hình bán nguyệt nè hình bán nguyệt nè thấy không thì những hình bán nguyệt này sẽ thông cái giếng trời gọi là thông giếng trời khi mà thông giếng trời như vậy á thì nó sẽ lấy được ánh sáng mặt trời tự nhiên và lấy gió lấy oxy xuống giếng trời mình luôn để không bị ngọt những người nào có những cái bệnh giống như bệnh hen suyễn chẳng hạn vậy đó thường hay đi xuống dưới tầng hầm sẽ bị ờ, ảnh hưởng cái vấn đề sức khỏe ha đây nè mình di chuyển qua mình nhìn, nhìn những cái giếng trời nè mọi người thấy lỗ tròn tròn này không nó những cái hình bán nguyệt này nè nó nằm đây nè nằm góc nè nằm tùm lum hết trơn nè đó thì nó sẽ làm cho cái hầm của mình rất là thoáng một tí Giang sẽ mời mọi người qua bên kia mọi người sẽ thấy cái giếng trời <laughs> nó sẽ xông xuống tầng hầm như thế nào cổng chính là có nghĩa là ở đây là gọi là cái cái cổng sảnh đón anh dạ nó có những cái sảnh đón ở những cái mặt mấy mặt luôn thì còn cái lối xe vào á là ở đây sảnh này sảnh đón ha rồi mọi người có những cái thắc mắc gì không cần hỏi không ạ à? diện tích thấp nhất một căn hộ à diện tích thấp nhất ha những cái căn mà diện tích thấp nhất và là diện tích gọi là số lượng căn hộ nhiều nhất luôn là căn 59 mét vuông ở đây là có tổng cộng là 5 loại diện tích diện tích thứ nhất là 59 mét vuông là căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh còn căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích lớn hơn á, là căn 69 mét vuông và căn lớn hơn nữa là căn 74 mét vuông nhưng mà cái căn đó rất là ít cái căn đó một một tháp á ở đây có bốn tháp nè mọi người một hai ba bốn thì mỗi tháp thì khoảng chừng 6 căn thôi căn 74 mét vuông á là chỉ có 6 căn thôi không căn một ngủ à, chỉ có 6 căn thôi căn bình quân 2 tỷ tư ừ. còn căn 3 phòng ngủ là căn 85 à, mét vuông và căn 113 mét vuông có nghĩa là thiết kế căn 59 mét vuông thiết kế cực kỳ là tối ưu nha mọi người chút mọi người vô là người không nghĩ nó là 59 mét vuông luôn á nếu mình nhìn vô là mình thấy cực kỳ là thoáng cực kỳ là rộng luôn tại vì thiết kế của nó vuông vức á mọi người à, hiện nay á, thì nói chung căn căn 30 phòng ngủ á, thì 4 top đều bán hết còn cái căn 59 mét vuông là đa phần nằm ở đây mới thấp mới gọi là thấp, thấp cuối cùng nè tháng đang booking luôn á mọi người tin một điều là vừa rồi dịch bệnh mà bên An Gia vẫn bán được vẫn cho gấp căn cọc luôn nha mọi người chứ không phải là booking nữa cọc rất là nhiều luôn là có nghĩa là bây giờ bút bây à, giờ em bút là tháng sau là chuyển cọc rồi tháng sau nữa có phí đó rất là nhanh luôn ha chứ không phải như mấy dự án mà nó treo hơi lâu dự án này cực kỳ làm nhanh thứ nhất là pháp lý nó đầy đủ rồi thứ hai là tiến độ xây dựng là xong móng hết trơn rồi nó đang lên tầng tầng một rồi đó bên đây thì nó chưa chưa làm móng thôi nhưng mà nó làm rất nhanh khi mà khi mà vừa có giấy phép xây dựng á là hình như tháng à, tháng tư tháng năm gì vừa rồi á vừa có khí dựng là bây giờ tháng này tháng 10 là có xong ống rồi mọi người thấy tốc độ làm việc làm của nó rất là nhanh tại vì cái đơn vị xây dựng của chủ đầu tư An Gia đó là Recon Recon là người nhà của An Gia nha mọi người nên nó tập trung rất là nhiều về tiến độ về chất lượng mọi thứ ha rồi uhm, mọi người cứ hỏi đi mọi người đặt ra những câu hỏi nào đó để Giang có thể chia sẻ thêm hiện giờ ba lớp mầm lên móng lên tầng rồi à? nó chưa làm móng thôi nhưng nó làm làm rất là nhanh ha nhưng mà nó có giấy xây dựng cho móng nó chưa anh à giấy xây dựng thì à, hiện nay là nó hình như nó có chung luôn rồi à. nó có ừ. chung luôn rồi. Ừ. đó pháp lý giấy xây dựng có rồi giấy phép xây dựng có rồi ừ. nó cấp hết luôn á nó cấp hết luôn á nói chung là hiện nay là chưa có làm bên đây à, chưa có làm móng luôn ừ, chưa làm món chỗ thì trong thời gian bao lâu thì nói chung nói chung nó có giấy phép rồi em hiểu không nên nó gọi là nó mở bán luôn chứ nó không có dùng cái từ là kia bản gì em hợp đồng góp vốn nữa còn trước đây là giống như gọi là khách hỏi bán bên đây nó vẫn còn mấy căn bên đây nữa nhưng mà tháp này đẹp nhất có nghĩa là khi mà em bán hàng em, em đừng có lo ngại vấn đề khách nữa tại vì chủ đầu tư an gia là yên tâm anh nói thật anh bán nhiều dự án của an gia rồi những cái tòa bên này là xây tới đâu rồi lên tầng 1 đang lên tầng 1 thì những khách hàng mà ban đầu mua mua cái dự án này cũng cũng cũng y chang cái câu như em vậy đó nhưng bây giờ bây giờ thì thì, thì xong cái kêu kiếp đồng của bán thì không chịu ký nó sao nhanh quá gì theo anh á theo anh em mua giai đoạn này tại vì giai đoạn này thứ nhất là một phần dân cũng phân tích cho mọi người nghe một phần là dịch nên chủ đầu tư có chính sách cực kỳ tốt mọi người nghĩ đi mua một căn ba phòng ngủ mà chỉ thanh toán 15% tới lúc nhận nhà thôi nó quá khỏe 15% trong là ký hợp đồng mua bán không anh thanh chống thanh toán 15% xong là em sẽ kiếp đồng cọc kiếp đồng cọc xong khi nào xây dựng xong phần móng em mới kiếp đồng mua bán quy định á là em chừng nào xong móng em mới kiếp đồng mua bán là lúc ký hợp đồng mua bán là có đóng gì là không hay là không không đóng cái gì hết à, okay. rồi giao nhà luôn tới tới tới đúng rồi tới tới lúc nhận nhà là em em thanh toán luôn rồi hai năm không anh nó xây hai năm thôi Dạ. nói là quý 1 2023 là sẽ sẽ bàn giao đó là dạ, khoảng 2 năm là giao nhà cực kỳ nhanh mọi người được yên tâm đi Giang bán cái dự án cai 89 này nè cái chị khách hàng mua căn 3 phòng ngủ á gần 6 tỷ nha ban đầu là chỉ là cái móng thôi chị nói ủa sao lâu xây quá vậy bây giờ xây xong cái chị nói sao nhanh quá vậy <laughs> ông đúng rồi mà móng để làm rất nhanh luôn chứ không phải làm lâu tại họ chưa muốn làm thôi tại vì lúc đó chưa có giấy phép nên họ chưa muốn làm nhưng mà ờ, khi khi có giấy phép rồi là chủ đầu tư họ làm cực kỳ là nhanh ha giang là giang bán giang rất có niềm tin vào cái cái cái chủ đầu tư này tại vì họ làm quá nhanh họ làm quá tuyệt vời luôn chất lượng thì chút giang sẽ mời mọi người qua coi chất lượng những căn hộ của bên đây là mọi người thấy được cái chất lượng như thế nào bàn giao như thế nào mọi người cứ so sánh với vinhome luôn mọi người có ai có ai vô vinhome chưa có ai vô vinhome chưa vô căn thật của Vinhome á quận nào cũng được anh anh đã vô rồi phải không rồi một một tí anh vô thì ở này cũng tầm trung mà nhưng mà nếu mà người ngoài nhìn vào thì thằng này không bằng Vinhome nhưng mà tí em vô em cảm nhận cảm nhận và so sánh ừ, đó đó rồi à, một tí mình mình coi bên đây rồi bên kia mình coi mình coi mình hiểu như thế nào rồi ở đây thì được cái là gian nói đó có cái chỗ nào mà căn hộ mà sở hữu cái công viên mà hiện ngủ sẵn không, có ha với công viên nội khu nữa cũng không như vậy xịn sò như vậy luôn thực tế cái dự án này gọi là khu căn hộ xịn sò nhất ngay khu vực gọi là bình chánh luôn á Lopera Vista không bằng nha mọi người Lopera Vista không bằng nha nhân đảm bảo điều đó luôn Lopera Vista không bằng luôn chỉnh bên Quang Nghị đó. với lại căn hộ thứ nhất là những cái tầm tài chính mà những người mà mua căn hộ hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh đó, ở đây nó thiết kế nó rất là thông minh luôn rất là thoáng rồi thì căn hộ chúng ta là đang chia sẻ về cái à, tầng ha tầng của chúng ta là tổng cộng là 20 tầng tầng 1 tầng 2 đó là những căn shop house và những căn villa từ tầng 3 trở lên là từ tầng 3 đến tầng 19 là những căn à, căn hộ ha rồi tầng à, tầng 20 á, thì hiện tại thì thì uh, theo chủ đầu tư là ban đầu là sẽ nói chung là sẽ trồng cây xanh đó nhưng mà không không cam kết ha có thể là khi mà nhìn xuống là sau này máy bay mà từ trên trực thăng nhìn xuống nếu mà này trồng cây xanh nữa mà nó tiệp với công viên đó mọi người là nhìn là không không thấy cái tòa nhà luôn á là giống như ở đây là một cái, cái mảng xanh luôn đẹp không ạ à? <laughs> đáng đáng đầu tư với lại gọi là anh thanh đáng đầu tư không những mối quan hệ của anh đưa vô là chỉ có nghĩa là đặt mua và cọc thôi rất là nhanh luôn không sợ vấn đề gọi là Rồi, chờ lâu nữa mọi người nè dự án của chúng ta gần cái metro 3A nha mọi người tiếng metro 3A nha metro 3A thì nằm ở dưới đây nè có nghĩa là bây giờ mình đi xuống cái đường này đường này sẽ nối vào cái đường Nguyễn Văn Linh thì metro 3A cái đường à, quốc lộ 1A ha cặp quốc lộ 1A thì từ đây đó đi khoảng 3 phút nãy dân nói 2 3 phút đó thì xuống metro 3A rồi kế cái bên cái góc Nguyễn Văn Linh với lại đường quốc lộ 1A đó là bến xe miền Tây mới giống như bến xe miền Đông mới hiện tại vậy đó sau này bến xe miền Tây nó sẽ dời ra phía ngoài để mà nó giảm áp lực giao thông cho trung tâm thành phố thì cái chỗ này là cái chỗ rất là thuận tiện cho tất cả những cư dân miền Tây họ đổ về miền Tây á có nghĩa là họ chỉ cần bước lên một cái là đâm leo cao tốc về miền Tây không bị kẹt xe trong khu vực này thì khu vực trung tâm thành phố sẽ không bị áp lực thì bến xe miền Tây mới nó gần đây thì khi đó nó sẽ lôi kéo thêm một cái lượng cư dân họ đổ về đây họ sinh sống và họ làm việc giống như mọi người thấy ở những bến xe miền miền đông miền tây á đa phần là thấy không quá trời đông luôn người ta kinh doanh khách sạn kinh doanh dịch vụ này kia thì mọi người thuê đầu tư đây sau này mà tha hồ mà cho thuê tại vì mình gần bến xe miền tây mà tại vì bây giờ chưa nói vấn đề bến xe miền tây mà nói vấn đề hiện tại thôi thì bến xe miền tây họ đi ra họ vẫn phải đổ ngang đây nè thay vì mình phải chạy mình ở khu vực khác mình phải chạy ngược lại bến xe miền tây mình đi về miền tây giờ cứ nói anh tới đây tấp vô em bước lên cái là về miền tây thôi khỏi bất công chờ đợi này kia đúng không mọi người rất cực đó rồi người miền tây lên á giả sử lên ban đêm chẳng hạn gì không có chỗ nghỉ ngơi tấp cái ghé vô cái bước vô nhà của mình luôn nghỉ ngơi luôn khỏe khỏi phải đi xa rất là tiện lợi luôn đúng không ạ tiện lợi đủ điều luôn đối với dân miền tây khu vực nào cũng có nhà đầu tư và có tiền nhiều hết trơn á đó miền tây miền trung gì cũng có <laughs> những người có tiền đúng không vũ đó thì mình bán nó rất là thuận lợi rồi cái đó là giang chia sẻ hai cái điểm nổi bật cái điểm nổi bật thứ ba là từ dự án của mình đi đến bệnh viện nhi đồng 3 gọi là bệnh viện nhi đồng thành phố mọi người bệnh nhi đồng thành phố nằm ở cái cái đường nó nằm trên tuyến đường cao tốc á thì nó sẽ cách đây 8 phút mọi người đâm cái đôi đường này rẽ phải cái là vô tới vô tới bệnh viện nhi đồng thành phố vũ bán khu đất đó vũ biết phải không vũ bán đất bên đó vũ biết đó, nó rất là gần luôn rồi cái tiếng Metromea thì nó nằm nó nằm gọi là nó nằm nó nằm trục nói với Tân Kiên á nó nói Tân Kiên nó chạy dọc đây nè thì sau này mọi người mua ở đây mà muốn về trung tâm quận nhất nó rất là gần khi mà tiếng Metro Metromea nó xong mọi người nghĩ là xa quá không có xa đúng rồi thuận tiện Giang Giang không nói gần mà Giang nói thuận tiện rất là cực kỳ thuận tiện từ đây về quận 8 nè ở đây mình thuộc Bình Chánh ha về quận 8 khu vực Bình Chánh dưới này gọi là Bình Chánh quận 8 quận 7 Nhà Bè rất thuận tiện còn à, di chuyển về phía quận 12 Hóc Môn thì quốc lộ A thôi tại mình đâm cái ra tới trục quốc lộ A rồi cứ đâm thẳng vậy là ra tới 12 Hóc Môn rồi Thủ Đức ngoài kia các kiểu luôn rồi về trung tâm quận nhất thì sẽ đi quốc lộ A một đoạn rồi tới đường Võ Văn Kiệt rẽ vào quận 5, quận 10, 11 ha. Rồi quận nhất, quận 3, quận 4 gì đó, rồi quận 2 các kiểu luôn. Tại đâm chui cái hầm thử thủ thêm là qua tới quận 2 rồi. Nó rất là thuận tiện các kiểu để mình đi. Ha. Nói chung là ở đây là là đầy đủ rồi mà. <laughs> Không còn gì á. Chỉ thiếu một cái duy nhất là trung tâm thương mại thôi. Nhưng mà bây giờ nguyên cái dãy shop house này nè mọi người thấy không? nó nằm một dãy bên đây rồi nó bán tùm lum trong đây hết trơn chắc chắn sẽ có những cái cửa hàng tiện lợi ở đây thì còn gì lo nữa gặp chiếu phim nằm ở trong đây nè em gặp chiếu phim cho cư dân thôi nha bên ngoài là không có vô được Giả sử em muốn coi riêng với gia đình em đăng ký ba chục người gì đó em đăng ký riêng luôn á Nghĩa là em coi riêng với gia đình luôn á Không cần phải coi chung với cộng đồng luôn Phải được đăng ký Hiện nay hồ sơ quản lý của bên tháp đó đó là 16.500 một mét vuông hiện nay là xong phần móng ờ, nói chung là gần 3 tháp rồi đó chị à. bây giờ Giang nói về phương toán chuẩn nha mọi người để mọi người dễ hình dung ha có nghĩa là phương thức toán bình thường cái đầu đầu tiên của mình là đặt mua 50 triệu sau đó gấp căn gấp căn xong á, sẽ ra ngày mở bán mở bán ra cái giá của căn của mình cái giá căn của chị á thì nếu chị đồng ý mua thì sẽ chuyển cọc 50 triệu đó thành gọi là đặt cọc từ đặt mua chuyển thành đặt cọc là chị đồng ý mua rồi đó là trong vòng từ 3 đến 7 ngày là chị thanh toán đủ 15% là cái đợt đầu tiên mình là 15% là có 50 triệu trong đó luôn ha ừ. rồi cái đợt thứ hai là hai tháng sau là mình sẽ thanh toán 5% và cứ mỗi hai tháng là thanh toán 5% là chia làm 3 lần như vậy là đủ 30% 30% ừ. xong là lúc đó là xong phần móng ừ. xong móng là mình kiết là mua bán và trong cái giá mà này nè là cái giá mà chị đóng là chưa bao gồm VAT ha khi ký hợp đồng mua bán mình mới đóng mình mới thanh toán có v có nghĩa là những cái đợt trước là đóng chưa VAT cái đợt này mình mới thu VAT của 30% đó với cộng với 500 này luôn là ký hợp đồng mua bán luôn rồi từ cái đợt thứ tư trở đi á là mình mới đóng có V là mỗi đợt là 8% mình sẽ đóng làm 5 đợt 1 2 3 4 5 5 đợt ha 5 đợt này là tổng cộng là 40% cộng 30% là 70% khi nhận nhà là mình thanh toán 25% còn 5% còn lại là sẽ khi nào có sổ hồng là mình sẽ thanh toán là đủ 100% nha mọi người rồi đây là phương thức thanh toán chuẩn nó có phương thức thanh toán thứ hai á, là mọi người sẽ được chiết khấu 2% trên cái giá trị hợp đồng của mình luôn ha sẽ được chiết khấu nếu mà khách hàng chọn cái đợt đầu tiên á, thanh toán 30% sẽ được chiết khấu 2% ha đợt đầu tiên 30% rồi à, đợt thứ hai 5% đợt thứ ba là 5% và đợt thứ tư là phần trăm và những cái đợt này đều là chưa về rồi và mọi người đóng tới đợt này thì kiếp đồng mua bán là sẽ đóng thanh toán có vt của 45% này ha và những đợt còn lại là đều 5% hết chia làm 2 4 5 đợt ha là cũng là tổng cộng là thanh toán là 70% nhưng mà chọn phương thức này có lợi hơn là được chiết khấu 2% lần ha. rồi rồi nó có cái phương thức thanh toán nhanh nữa là sẽ chiết khấu ngay cho mọi người 4.5% nếu mà khách hàng người ta có tiền dư giả biết làm gì á người ta sẽ thanh toán ngay 50% trên giá hợp đồng luôn nhưng mà thanh toán giá này là chưa về luôn ha rồi đợt thứ hai 5% đợt thứ ba 5% đợt thứ tư cũng là 5% luôn thì khi này kiếp đồng mua bán thì mới thanh toán gọi là có về rồi đợt thứ năm á, thực tế mấy cái đợt này rất là gần nhau nè mọi người để ý ha tầm tháng. hai tháng, 2 tháng. Rất có lợi ha, mọi người chỉ cần đóng 50, 60, 70 mọi người ngưng tới lúc nhận nhà. Mới thanh toán 25%. Thì đóng cái đợt này được chỉ có 4%, 4%, 4.5% cũng rất là nhiều ha. Ừ, Đó. Thì những người nào có tiền dư giả thay gửi ngân hàng không có lãi suất nhiều hết trơn Đóng vô đây, tiến độ thanh toán nhanh. Ủa tiến độ thanh toán ờ, nhanh thì với lại tiến độ xây dựng nó nhanh ha rồi rồi bây giờ Giang nói tới vấn đề gọi là à, vay ngân hàng đi ha. Hồi nãy Giang nói 15% á là cái gọi là cái điều kiện này gọi là điều kiện thanh toán 15% tới lúc nhận nhà nhưng mà với điều kiện là ngân hàng hỗ trợ nhưng mà mọi người không đóng lãi không đóng gốc hiểu vấn đề không kiểu công tư sẽ đóng cái phần đó cho mọi người nhưng mà mọi người phải đủ điều kiện để để mà ngân hàng nó xét duyệt tại vì mọi người phải đủ điều kiện tới lúc nhận nhà mình mới có tiền mọi người trả lại cho ngân hàng ha. tức là mình về cơ bản là khách hàng sẽ đứng ra vay ừ. dùng sản phẩm để vay ừ. phần lãi suất mọi thứ chủ đầu tư sẽ lo chủ tư trả hết ừ. Ừ. rồi khi mọi người vay tới tới tới ngày mà nhận nhà đó thì à, mọi người sẽ một là mọi người đóng lại cho ngân hàng cái khoản tiền mà mọi người đã vay ừ. là 40% này nè có hai phần này khách hàng với ngân hàng ngân hàng nha ngân hàng là mọi người trả lại cho cho ngân hàng trăm này là mọi người nhận nhà thôi thì trước khi nhận nhà là chủ tôi thông báo mọi người trước một tháng là trong vòng một tháng mọi người phải hoa, tất toán cái khoản đó cho ngân hàng không bị phạt trước hạn không bị phạt trước hạn gì hết nghĩa là không có đóng bất kỳ cái lãi gì chỉ đóng cái số tiền gốc thôi rồi là người nhận nhà thì khi mà người nhận không có không có khoản gì hết tại vì chủ tôi đã trả cho khách hàng rồi thì bởi vì tại sao nói là có 15% là như vậy đó ha 15% bên đây chứ quên có hai gói ba phòng ngủ à, căn ba phòng ngủ nó bên đây ha thì à, mọi người sẽ không phải trả bất kỳ khoản nào hết luôn nó rất là nhẹ nhàng cho mọi người luôn đó rồi khi nhận nhà thì một là mọi người sẽ vay luôn cái khoản này vay ngân hàng luôn là khi mà nhận nhà như nó có chương trình là sau 3 tháng mới đóng đúng không sao không bỏ hả để tới nhận nhà xong luôn là đóng luôn phải không nghĩa là khi nhận nhà xong á mọi người vay là khi bắt đầu từ tháng thứ nhất là mọi người bắt đầu trả gốc và lãi cho ngân hàng nếu mọi người chọn phương thức vay ha, nếu người chọn vay còn không qua thì không, không, bàn vấn đề đó nữa đúng rồi rồi căn hai phòng ngủ thì mọi người được phương thức 30 phần trăm nhận nhà mọi người nhận nhà mọi người cũng cái chính sách nó vay nó cũng y chang như thằng ba phòng ngủ vậy đó mọi người cũng phải xét duyệt nhưng mà lãi suất thì chủ đầu tư họ trả gốc thì mọi người không phải trả luôn tới lúc nhận nhà mọi người mới trả ha thì cái đợt đầu tiên mọi người thanh toán 15% đối với căn hai phòng ngủ thì cái đợt thứ hai mọi người thanh toán 5% là nói chung là 30% sẽ chia chảy ra làm khoảng 6 tháng ha 30% này không phải không phải đóng một lần mà là chia làm 6 tháng đóng đủ 30% ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn rất là nhẹ nhàng cho nhà đầu tư và người mua ở luôn giả sử những khách hàng mua những dự án khác á, thì họ phải đóng điều điều điều tới lúc nhận nhà là họ lúc nào họ cũng sẵn sàng tài chính để họ đóng thay vì vậy họ mua cái dự án này họ chỉ cần chuẩn bị sẵn 30% để chuẩn bị sẵn sàng cho 30% thôi còn 70% còn lại họ gửi ngân hàng tới lúc nhận nhà đúng không ạ nghĩa là làm cái ngày đáo hạn là cái ngày nhận nhà mọi người cứ canh theo hợp đồng này mọi người tới đáo hạn ngày nhận nhà của đó vừa nhận cục lãi vừa có lãi suất mua nhà mà có lãi suất đúng không giống như đang có căn nhà cho thuê luôn vậy đó đúng không ạ rồi phí thanh toán thì nó là như vậy còn chương trình mà dân nói gọi là chương trình là chương trình à, ưu đãi về à, thanh toán nhanh của thanh toán à, ưu đãi cần cái chương trình gọi là mọi người mua tất cả căn hộ trong cái đợt này chủ đầu tư tặng cho mọi người một cái gói nội thất gọi là dòng dường như gọi là hoàn thiện cái căn hộ luôn rồi ha rồi đây là danh mục đây là danh mục quà tặng luôn mọi người quà tặng khách hàng ha thì danh mục nó rất là rõ ràng luôn đối với căn 5 à, hai phòng ngủ ba hai toilet và căn ba ngủ ba toilet thì mỗi căn nó sẽ có cái danh mục riêng tại vì căn lớn nó sẽ số lượng nó nhiều hơn thì nó tặng nhiều hơn tí đó rồi nó tặng là cho mình à, giường ngủ nè tủ đầu giường tủ âm tường rồi bàn trang điểm rồi gương trang điểm bàn học tủ giày đầy đủ luôn ha rồi chi tiết quà tặng thì cũng thể hiện ở đây rõ cho mọi người luôn thì Giang sẽ gửi cho mọi người cái file này nó có những cái căn như thế nào thì sẽ gửi cái file đó cho mọi người rất là rõ ràng ha rồi rồi xong ha mọi người rồi tiếp đồng đi rồi chị hỏi đi chị ủa ví dụ như cái phần mà vay á mà sau 2 năm đến khi nhận nhà á mình có đủ cái số tiền á trả lại cho ngân hàng mình có đóng lãi phạt hay là gì không trước hạn gì không? không lãi gì hết chỉ đóng gốc thôi tức là không phạt trước hạn không phạt trước hạn tức là ví dụ như sau 2 năm mình nhận nhà tự nhiên mình có một cục tiền đó, cái mình trả hết luôn mình à, sau 2 năm là mình chịu phạt vậy tức là bây giờ ấy, sau khi nhận nhà tất toán với ngân hàng đúng không chị thanh toán trước khi nhận nhà là chủ tư sẽ hỗ trợ ừ. nhưng mà đã sau khi nhận nhà đã bàn giao nhà cái này đó đó chị thật sự vô vai chính thức rồi đó là con trả được hạn là chỉ tự lãi phạt bởi vì chủ tư chỉ còn trách nhiệm tới thời điểm chị nhận nhà thôi nếu sau nhận nhà là cái cá nhân của chị rồi chị cho thuê hoặc chị kinh doanh buôn bán chủ tư liên quan nữa là lúc đó là mình mình ờ, mình mình thanh toán hết cái khoản đó mà mình phải chịu lãi phạt đúng không đúng rồi là lãi phạt lãi phạt cái khoản còn lại bây giờ em sẽ giải hiểu bây giờ bây giờ với căn hai phần cái cái ý của chị là sau khi nhận nhà sau khi nhận nhà thì mình chịu thôi chịu lãi phạt nhưng mà ý tiền cho ngân hàng á tại à. vì lúc đó là thuộc sở hữu của mình rồi thì rồi. lúc đó mình đang nợ ngân hàng đúng, đúng không rồi. ví dụ như mình nợ 70 phần trăm đi rồi. thì lúc đó là mình mình trả hết 70 phần trăm cho ngân hàng thì mình phải chịu cái lãi phạt không ngân hàng đúng rồi hàng sau khi đã nhận nhà tức là tất cả mọi vấn đề trả trước hạn thì tức là sau thời điểm chị nhận nhà rồi chủ cũng nên có nghĩa là nữa. khi mà bạn giao nhà cho chị rồi á là chị chịu với chị ngân hàng ngân hàng nó nếu nó không phạt chị cũng được nó phạt chị thì, thì chị phải chịu rồi, phạt, chắc chắn phạt nó không phạt cũng không sao hết trơn á <laughs> nó quên đúng không rồi chị rõ vấn đề đó không rồi, okay. rồi.